Dạ kính thưa tất cả người trên thế giới. Dạ kính thưa. United States. Dạ kính thưa United Nations. Dạ kính thưa United States Here of Đại Việt. Vĩ đại trong thế giới. Dạ kính thưa. Chào cờ đầu năm. Dạ quan thượng emperor hoàng đế lê điện ký cái văn bản nhiều cái văn bản đầu năm ký vào lúc giao, cúng giao thừa vừa xong bắt đầu mùng 1 tết hoàng thượng ký nhiều cái văn bản để cho dân tộc tổ quốc đại việt sống cảnh thanh bình quốc thái dân an an cư lạc nghiệp và trong nước Việt Nam thay quân phục thay đổi lại cái quân phục thay quân phục của của Mỹ không có dùng cái quân phục của cộng sản quân phục cộng sản là quân phục của tàu Trung Quốc tàu mang rợ ở đây cái tờ lịch mình bật tháng 2 yeah. Dạ. đây là dần lịch tháng 2 yeah. Dạ. chào cơ 12 ngày 21 Tháng Giêng Xuân nghi lễ Em thờ hoàng đế hoàng thượng là điều The United States Fear of Đại Việt và tất cả tổng thống trên thế giới cũng nghỉ lễ ngày 21 tháng 2 và tổng thống Mỹ cũng nghỉ, nghỉ lễ ngày 21 tháng 2 đây là lịch tháng 2 ngày nghỉ lễ của quốc dân tất cả năm tỷ ngự trên thế giới được nghỉ lễ ngày 21 tháng 2 em phờ hoàng đế hoàng thượng là gì em phờ hoàng đế hoàng thượng lên điền ký cái văn bản đầu năm đầu năm tức là mùng một Tết năm nhâm dần là năm mùng cột để ghi vào lịch sử thay đổi vận nước một tiền đồ của dân tộc dân tộc được hòa bình hạnh phúc quốc thái dân an an cư lạc nghiệp trong cảnh thái bình và thay cờ và treo hình em thờ hoàng đế hoàng thượng lê điền lên và quân đội thay quân phục nếu ai mặc quân phục của cộng sản ra được sẽ bị phạt 5 năm tù và tịch thu tài sản và tất cả cái quân phục sẽ được thay quân phục của Mỹ tiếp một cái văn bản nữa à, thông báo cho Xi Jinping quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lên liền vĩ đại môn năm Xi Jinping 52 thành phố bên Trung Quốc treo cờ treo hình em phờ hoàng đế hoàng thượng lên liền là Thái Anh Văn treo hình treo cờ hoàng thượng lên liền bên Thái Quan Hồng Kông, Thái Quan, Quảng Đông, Quảng Tây, Quảng An, Quảng xi Xia, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Shanghai, Xi'an, Beijing. Tất cả những vùng đất biển đảo của em phờ hoàng đế hoàng thượng người điền. Tiếng Anh Hoàng thượng tiết văn bản này đầu năm 2020 và ông tỷ phú Chakma Chakma và ông Xi Jinping tiến hành quỳ gối xuống xoay cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng đế điện trân trọng trân trọng mình ký ờ, đầu năm nhâm dần cái văn bản kế tiếp là tất cả dùng đất của em phờ hoàng đế Lê Điện Bất Trung Quốc. Các công ty hãng thuê mướn đều phải trả tiền trực tiếp đến em phờ hoàng đế Lê Điện. Tôi là chủ đất. Các công ty hãng được. trả tiền trực tiếp tới tôi. Trân trọng, trân trọng. và một cái văn bản đặc biệt nữa thu hồi lấy lại đất bên Trung Quốc tất cả đất Trung Quốc được trả lại cho em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điện Xi Xuân Bình tiến hành quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điện vĩ đại muôn năm và để cái văn bản tiến hành thu hồi đất lấy lại tất cả vùng đất bên Trung Quốc chủ đất là em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền tôi là chủ đất bên Trung Quốc đất đất của tôi đây văn bản thu hồi đất lấy lại giang sơn tổ tiên đại việt giờ đây văn bản này rất đặc biệt tất cả công ty hãng thời mướn bên trung quốc đều phải trả tiền trực tiếp cho em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điện và olympic đó là đất của tôi bên Trung Quốc nên tất cả Olympic những cái tiền bên Olympic sẽ được trả lại cho tôi thu hồi lại tất cả những con tiền đó vì đất của tôi xin chuẩn bị quỳ gấu xuống vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế hoàng thượng lợi điện vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng ngàn ngày si Trương Bin tiếng Hàn xây cung điện em thờ hoàng đế hoàng thượng là điện đây đây cung điện em thờ hoàng đế hoàng thượng là điện thái anh văn tiếng anh xây cung điện em thờ hoàng đế hoàng thượng là điện cái ngày cúng dỗ đức vua lê lợi dần máu tổ tiên đại việt em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền quốc thái dân an an cư lạc nghiệp dần dần sống trong cảnh thái bình thế giới trong cảnh hòa bình an cư lạc nghiệp hoặc thay dần an trân trọng trân trọng Rồi đây em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điền ký một cái văn bản thu hồi đất và Trung Quốc bồi thường tiền 900 triệu tỷ tỷ tỷ đô la gửi đến em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điền. Trân trọng, trân trọng. Trung Quốc phải trả những khoản tiền bồi thường. Trung Quốc lui ra khỏi đất của Việt Nam, trả đất, trả lại Hoàng Sa, Trường Sa, trả lại tất cả, nhưng phải bồi thường, chứ không phải lui, lui ra không đâu, bước ra phải bồi thường. Tài sản dân tộc Tổ quốc Việt Nam, Trung Quốc phá nát hết, nên phải bồi thường số tiền. 900 tỷ tỷ tỷ triệu ngàn tỷ đô la gửi đến em vợ hoàng đế hoàng thượng lời điền nghe số tiền này giờ đây cái văn bản thay đổi cái đồng tiền đồng tiền của Hồ Chí Minh là đồng tiền của tàu mang rờ đồng tiền nó bị lạm phát cúc lừa đảo hút máu xương tỷ nhân dân phá nát hết nền kinh tế quốc dân và trên thế giới này thay đổi đồng tiền em phờ hoàng đế hoàng thượng ra đi an cư lạc nghiệp quốc thái dân an cuộc sống thanh bình cho dân tộc tổ quốc việt nam đại việt trên thế giới được thanh bình an cư lạc nghiệp và đây cái văn bản thống nhất giang sơn đại việt nhân dân đồng bào sống cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp. Quốc thái dân an, giáo dục đào tạo. Thế hệ trẻ, thông minh, khoa học, dân qua trên thế giới. Và thông báo này, Xi Jinping quỳ gối xuống, vạn tế vạn tế, em phở hoàng đế hoàng thượng đại điện vĩ đại Xi Jinping đào mồ mã của Trung Quốc đào tất cả mồ mã của cộng sản Việt Cộng lấy lên trả lại đất của em phở hoàng đế lễ điện lấy hài cốt của Hồ Chí Minh Hồ Tạc đem về Trung Quốc Hồ Chí Minh Hồ Tạc nó là người của Trung Quốc Phúc Kiến đem nó về bên đó và tiến hành thả bom lên của hộ hộ tạc hồ cho mình hồ chí minh thả bom bắn rocket sập sang bằng trả đất lại em phờ hoàng đế hoàng thượng lại trân trọng trân trọng giờ đây cái vùng đất này quế lâm nam hải nay quận Quế Lâm Nam Hải là vùng đất của em vợ hoàng đế hoàng thượng Lê điện tổ tiên của dân tộc Đại Việt. Danh dự và trung thành tất cả người trên thế giới này. Trung thành dân tộc tổ quốc Đại Việt. Và đây cái phần đất em vợ hoàng đế hoàng thượng Lê điện phản độ, phần đất của Âu việt em Phở quảng đế quảng thượng là điền hồ việt đồng việt Măng việt âu việt điền việt nhà nước Văn Lan, Nam Việt và Lạc Việt. Điền Việt và dạ kính thưa quốc dân và trên thế giới. Lúc em phở hoàng đế hoàng thượng Lê Điền sinh ra bắt đầu đi học. Và dạ kính thưa Thưa bà, lúc đó. Có hỏi bà. Dạ, thưa bà. Tại sao đặt tên con là Điền? Bà có nói. Dòng máu của nhà vua, tiền đồ của dân tộc, đất bên Trung Quốc. Đó là cái tiền đồ Giang Sơn, tổ tiên, đất của dân tộc của chúng ta. Nhà vua đặt tên cho con là Tích Điền, đó là dòng máu gia tộc của nhà vua sau con lớn lên lấy lại thống nhất Giang Sơn Đại Việt thì con sẽ thấy được cái tên Điền nằm trong Giang Sơn Tổ tiên Đại Việt cái danh đất này. Đây là cái vùng đất mà tồn tại cho dân tộc tổ tiên của chúng ta, dòng máu của chúng ta là người dân trung thành dân tộc tổ tiên trung thành giang sơn dân tộc của chúng ta. U Việt, Hồ Việt, Măng Việt, Điền Việt, Âu Việt, Đồng Việt, Điền Việt, nhà nước Vân Lan, Nam Việt và Lạc Việt. Thì như vậy. Em phờ hoàng đế, hoàng thượng nói điều. Nuôi dân, nuôi đồng bào và giáo dục đồng bào sinh thiếu nhi em bé để nấu dòng nối dội cho dân, dân tộc tổ tiên đại việt của chúng ta giữ lại giang sơn này trường tồn vĩnh cửu mãi mãi của tiền đồ dân tộc tổ tiên đại việt trân trọng trân trọng nhân dân được sống cạnh thanh bình quốc thái dân an và trung quốc đào mồ mã lấy hai cốt lên trả đất lại cho giang sơn này của tổ tiên đại việt em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền trân trọng trân trọng đây cái bia cái cái cái cái, cái cột mốc á làm cái cột mốc á giữa bên trung quốc và việt nam đại việt hàng nam đại việt đây tất cả điểm di tích nó còn rõ ràng nó Xi Jinping quỳ gối xuống vạn tế vạn tế em phở hoàng đế hoàng thượng lên đi đây đây cái cột mốc giữa Trung Quốc và Việt Nam Đại Việt đây tất cả đều đưa ra ánh sáng cho thế giới năm tỷ ngữ và hơn 200 quốc gia